các bạn Mấy ngày nay thấy mọi người xôn xao chuyện thành viên tiếp theo Không hẳn là mấy ngày nay mà có vẻ là từ rất lâu Cũng đã có nhiều giả thiết bàn về vấn đề này rồi Đa số các ý kiến đều cho rằng Jinbe hoặc Caesar nhân vật khác mình thấy các giả thiết đưa ra là hơi thiếu thuyết phục. Tuy nhiên, mình thấy việc dự đoán có hơi dư thừa đối với nhân vật Jinbe vì dường như đến 99% là Jinbe sẽ vào băng rồi. Vì sao ư? Tất nhiên là vì chính miền anh lùn nhà ta mời rồi. Và Jinbe cũng có ý vào băng sau khi cắt đứt với băng Big Mom. Ngoài ra còn có từ Him của Oda sẽ diễn giải phía sau. Về một phần trăm còn lại thì chỉ có thể là tác giả cho Lâm Ly đi đát. Các bạn hiểu chuyện gì rồi đấy. Thì Jinbe mới không là thành viên của băng được. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề. Chính mình muốn nói ở đây. Mọi người cứ đổ dồn về thành viên tiếp theo là mà quên mất của một điều. Là Thánh Oda rất rất tròn nếu không phải là một thành viên tiếp theo mà là hai thì sao Luffy nói muốn có một băng gồm 10 người ở đây chúng ta có hai cách hiểu là Luffy cộng 9 bằng 10 hoặc Luffy cộng 10 chúng ta vẫn chưa rõ là theo trường hợp nào Oda cực kỳ thích đánh số lên các thành viên ở một số trang bìa ta thấy như sau Trang bìa cháp 422 đánh số từ 1 đến 6 các thành viên Lúc này là ạc giải cứu Robin Nên Robin vẫn chưa được đánh số 7 Trang bìa cháp 567 cũng được đánh số Thứ tự như trên, tuy nhiên chúng ta không thấy được rõ số 6 và 9 của Chopper và Brook. Tương tự, tranh bìa cháp 726 đánh số thứ tự các thành viên ở một diện mạo trẻ con và đầy đủ về hình Jinbe vào băng. Luffy chính thức mời Jinbe gia nhập băng. ở một số trang bìa Jinbe được Oda ngầm gán ghép là cho một con số khá là tương tự việc Oda đánh số lên các thành viên ở các trang bìa nêu trên đặc biệt là trang bìa của diện mạo con nít Tuy nhiên, Oda rất trôn. Oda không chỉ có cách đến từng người trên thuyền, có thuyền trưởng Luffy nói ở trên, mà ông ấy còn có một cách đến khác, đó là thành viên thứ chấm chấm chấm, tức là trừ thuyền trưởng. Vì sao ư? Đây là chat mà Brook chính thức gia nhập băng và Oda lại dùng từ thành viên thứ 8 chứ không dùng số 9 như các trang bìa bên trên. Điều này làm thay đổi toàn bộ cục diện về hình của Jinbe. Jinbe ứng với số 10. Oda sẽ dùng cách đếm nào? Cách thứ nhất hay là cách thứ hai đây? Xin nhắc lại một lần nữa là Oda rất troll, mọi người cứ trông chờ vào người kế tiếp nhưng lại bỏ quên một việc này. Oda có thể thêm cùng lúc hai người nếu ông muốn. Hoặc không phải cùng lúc mà là một ai đó vào băng trước dinh đề.